MSM điện thoại siêu rẻ Hải Phòng, Galaxy Note 10 5G 95%, giá từ 6 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 10 5G 99%, giá từ 7 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 10 5 g New, giá từ 7 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Thủ tục nhanh chóng đơn giản, chỉ 10 phút xét duyệt là có máy dùng. Cam kết zin nguyên bản, bảo hành một đổi một lên tới 12 tháng, miễn phí ép kính lần đầu, giảm 40% cho lần tiếp theo. Chi tiết xin liên hệ hotline hoặc nhắn tin shop hỗ trợ ạ.